thì hiện tại Lazio đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 49 điểm sau 26 vòng đấu. Trong khi đó AS Roma đang đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng nha anh em và có 47 điểm sau 26 vòng đấu. Thì hiện tại hai này đang cách nhau chỉ có hai điểm thôi. Anh em thấy trên bảng xếp hạng đang rất là đều điểm với nhau. Thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích bên phía đội chủ nhà là Lazio thì trong 3 trận lần nhất thì Lazio đã để thua hai trận và để hòa một trận trước Bologna thì anh em thấy trên đấu trường à, cúp C3 thì Lazio vừa để thua AZ với cái tỷ số là 2-1 thì lượt đi à, Lazio cũng để thua à, AZ với cái tỷ số 2-1 còn trước đó thì phong độ của Lazio rất tốt còn anh em nhìn à, bên phía AS Roma thì đang đứng đang có một cái thành tích rất tốt trong những trận đấu vừa rồi nha anh em thì à, um, AS Roma vừa thắng trên đấu trường cúp C2 trước uh, Real Sociedad với tỷ số là 2-0. Khi lượt về AS Roma trên sân nhà của Real Sociedad thì um, AS Roma đã giữ tỷ số là không đều nha anh em. Thì cái phong độ của AS Roma đang rất tốt. Nhưng AS Roma đã được vào tới cái vòng tứ kết của cúp C2 thì anh em cũng biết rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích chơi trên sân nhà của Lazio trong trận này thì anh em thấy Lazio chơi trên sân nhà cũng rất tốt nha anh em hai trận thua và hai trận thắng thì ờ, còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy đối đầu thì Roma nghiêng về cái bàn thắng về Roma nhiều hơn nha anh em. Thì anh em thấy là vô thắng hai trận, Roma thắng hai trận nhưng mà hai này gặp nhau trong 4 trận gần nhất thì đã ba trận nổ tài rồi, chỉ có một trận gần nhất là ra tỷ số là không đều thôi nha anh em. Đây, mình sẽ vào cái trận lượt đi trên đấu trường Serie a cho tất cả anh em coi. Thì cái trận đó Lazio Lazio ăn 1-0 nha anh em. Trận gần nhất là Lazio ăn 1-0 trên sân khách luôn. Thì um, trận đó là tới bốn góc bốn góc luôn nha thì anh em thấy à, bên phía Lazio chơi với cái đội hình là 4-3-3 còn bên phía Roma chơi với sơ đồ là 3-4-2-1 nha thì hai này gặp nhau cũng rất là nhiều thẻ anh em 6 thẻ luôn nha thì anh em có thể vào cái mã tài thẻ được nhưng mà anh em vào rung thẻ thì nó sẽ hợp lý hơn thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là hiện tại hai này đã đồng và tài xỉu hai trái thì cái trận này mình không cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà hay à, đội sân khách nhưng mà anh em nằm một cái mã kèo tài cho mình thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em nha thì hiện tại trên dưới anh em không cần vào anh em chỉ cần vào cái mã tài hai cho mình tài hai mạnh tay nha anh em còn hiệp 1 thì tài 0,75 anh em có thể vào cái mã tài hiệp 1 cho mình thì giống như trong cái lịch sử đối đầu của hai này anh em thấy trong bốn trận gần nhất thì đã nổ hết ba trận tài rồi bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em nên vào cái mã tài